Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Minh và ngày hôm nay thì uh, ngày kết thúc uh, đua top uh, uh, giữa bắt đầu tháng 2 đua top, kết thúc uh, đua top tháng 2 và hiện tại bây giờ thì khoảng tầm 10 phút nữa thôi anh em ơi. 10 phút là sẽ kết thúc. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ soi anh em xem. Đó là trên bảng cá nhân anh em ơi. Cá nhân là anh uh, Tùng băng mình đang với giá là 300k, top 2 là 230, top 4 là top 3 là 230 và top 4 là 201 và top 5 67 là mình là đó là trên 1 110k nha anh em đó tám chín thì ờ, dư rồi không không làm được gì rồi rồi bây giờ thì cho anh em xem qua sơ qua top ban hội top ban hội thì ban ngáo mình vào top 7 anh em ơi thiệt sự là trên cái cố gắng tinh thần động viên anh em hoạt động thiệt sự quá kinh anh em ơi những ba mình này họ, họ hoạt động quá kinh một trăm năm mấy ca cái thiệp hoạt động anh em ơi đó ba miền top 1 ACE top 2 thiên đối top 3 tiêu giao top 4 và đại top 5 và cướp top 6 và ngáo khai top 7 thôi đó và giờ thì chúng ta cùng chờ đợi à, còn vài phút ít ít ỏi nữa khả cho anh em xem thử cái top nó có món đồ gì vậy nè ok anh em ơi bây giờ thì chúng ta sẽ trở về với tiếp tục với một cái à, phần thưởng đua top khảo nghiệm bản hội tháng 2 anh em xem sơ qua đây sẽ là cho anh em xem sơ qua nha đây em <coughs> đây sơ qua cái mần phần thưởng đây nè nhiều anh em có hỏi thì à, cái mùa đua top của nó sẽ kết thúc vào tối ngày hôm nay vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 16 tháng 2 đó đây anh em còn mấy chủ Phật Sơn Ký Sử đây thì à, đây Phật Sơn Ký Sử đây top 1 sẽ là chọn nó là à, sẽ được 50 lệnh bài bút xanh kèm với một trong hai món sau đây đó là một bao tay kim quang hạn sử dụng 5 tháng hoặc là nón kim quang trong một trong hai anh em đó đây là phần thưởng trong một trong hai rồi cái thứ hai đó là một ấn thạch một ấn thạch à, thuộc tính mắt ọp rồi cái top 3 đó là một bộ trang bị định quốc đó một bộ trang bị định quốc anh em người top 3 mà với hơn 200 mấy chục vật phẩm thì nó nằm giá ở phần 20 mấy triệu một set này năm gần 30 triệu lận năm đó nhiều anh em cứ bảo tại sao server này đồ mắc thiệt sự là người ta bỏ tiền ra đua tốt nó mắc là mắc chỗ này anh em hiện tại server chỉ có đúng một set một khả năng mang thôi anh em và một set ở mùa vừa rồi cũng là bên băng hội thì có đúng hai set định quốc rồi tiếp tục mùa này sẽ ra thêm hai set nữa nha anh đó đây là một set này rồi bên băng hội sẽ là một set nữa cái này cá nhân băng hội nó cũng tương đối giống nhau và top 4 là một à, trang bị đồng sắt cực phẩm mất ổn top 5 nó là một cái món định quốc mắt ọp top 5 nha nè rồi ờ, top 6 là một chiến mã bông tiêu đó một top 7 là một chiến mã phi dân đó nếu như anh em nào được top 1 muốn chọn con bông tiêu vẫn được nha anh em và ví dụ như bông tiêu này chưa ai chọn thì top 2 cũng có thể chọn bông tiêu này đó nha anh em đó bông tiêu này hiện tại khả nghĩ bông tiêu này nó cũng khá là quan trọng ở cái mua này đó bông tiêu là có thể đầu top 1 hoặc là bao tây kim quang cũng có thể là top 1 nha anh đó hai món này đang cạnh tranh tương đối gần nhau đó rồi ok bây giờ chúng ta cùng trở lại anh em ơi anh em đang xem đừng quên đỡ lại trong like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi rồi bây giờ trong thời gian này thì khải à, uh, à, giao dịch với máy này ngay bị nộp rồi anh em ơi tranh thủ nộp đó giờ <clears throat> rồi cái nộp ngay nộp cá nhân rồi nộp cá nhân <clears throat> dân ở rồi đội cá nhân tiếp theo <coughs> <coughs> <coughs> <clears throat> còn vài phút cuối nữa mà lên đó là đóng viên cầu đi Hình nó không đua hay sao chẳng thấy ai nạp luôn chưa còn còn mấy phút rồi năm bảy rồi láo đâu mà đua ờ, nạp thì nó nạp nãy giờ giờ còn mấy phút nạp sâu kẹp ừ chẳng thấy ai nạp luôn bị nhảy thành khác luôn không, ai nạp ở đó còn có mấy cái này ngoài đây nó dư ba bốn chục ca coi mấy cái hàng hàng, hàng tám thiên này nó lầu thiên này nó tưởng nó long đẹp trai hay sao á nó dám quýnh nhau ở đây bị ghê đó là mấy hàng ô <laughs> không ai nộp luôn bây giờ có cho nó có thiệp nó không nộp không nộp kịp ừ mà nạp nạp có thiệp hơn từ phải không 15 đến 20 phút Thằng đúng không? Hai ba phút xong nào Ê con Thuyên chỉ nó Ké chưa? Đâu có ai nạp đâu À đứng lại Trời ơi mày đủ điểm rồi còn về quái nữa đâu nó cương giật quái luôn <laughs> quái trưởng đi vừa có ai đi vừa ái không đi vừa ái đi hết hàng luôn rồi không ai nộp là nộp không kịp luôn nè rồi không ai nộp nha để cho anh xem hiện tại bây giờ thì à, bên địch này còn dư được mấy chục k nữa hiện tại mình nộp vẫn không kịp nè ba chục k rồi ok anh em cho anh em xem top sơ qua nha anh em ơi một số cái nữa chỗ nọc kiệp nè <laughs> đó đào vào còn dư bên này á <coughs> đó anh em cùng nhìn sơ qua em ơi như uh, có nếu có biến á, thì uh, mình với anh tùng sẽ chia sẻ nhau không có biến em mà đến hôm này khải để ý qua bên kia không có biến gì hết <coughs> nên là vẫn lại bình thường không có gì nha anh em ơi đó top 1 anh tùng 300k rồi à, top 2 238 top 3 238 top 4 203 lô lô lô lô rồi ok anh em đó hiện tại khải vẫn và ba con top cuối anh em ơi bông tiêu à không biết là bông tiêu anh tùng có lấy hay không đó đợi coi anh tùng lấy cái gì nha anh em này mình chưa biết được anh tùng anh lấy cái nào mình còn dư ra cái đó là của mình anh em ba top anh em ơi anh tùng bốn top khải ba top đó <clears throat> đó rồi ok cho anh em ơi Rồi hiện tại cái top bang là nè, Top bang Top bang là Như này Khải nói là Khải là ngáo top 7 Đó Khải ngáo top 7 <clears throat> Đó nè Đó, hiện tại bây giờ là ba miền top 1, ACE top 2, Thiên Đới top 3, Tiêu Giao top 4 và Đại top 5 và cướp top 6 và ngáo top 7 nè hiện tại bên băng mình thì hoạt động hoạt động thì vẫn hoạt động mà đỡ những cái hoạt động mà đi tìm cái thiệp này nọ băng mình hoạt động khá, khá là kém luôn nè thực sự là quá là kém nó không không nói nhanh thực sự là băng mình hoạt động quá là kém nên là cũng không ăn thua đó <coughs> đó, ok cho anh em ơi đó chờ vấn đề là khúc cuối này thì cũng nạp hết rồi vấn đề còn giữ lại ít đỡ cái gì có biến mình đến sâu nè nhưng mà vẫn không có biến đổi gì nha nam vẫn không biến đổi gì nên là anh Tùng vẫn top 1 đó ok chưa nam nhận liền luôn à không được em ơi phải vay hôm sau em ơi phải vay hôm sau mới nhận được nha vay hôm sau nha nam vay hôm sau mới nhận được <clears throat> rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và mùa này tiếp tục anh Tùng vẫn là bốn top và Khải ba top dưới nha em đó bây giờ thì anh em ờ, anh chia sẻ nhau thôi đó mùa này mà có thêm một món đồng sắc nữa đẹp nè món đồng sắc nữa đẹp ừ. tính ra là gần ờ, một triệu mấy thiệp đó đâu rồi khả tính anh em xem 305 nè 305k nè cộng với 239 ờ, cộng với 239 ờ, cộng với 231 ờ, cái này 231 cộng với 174 cộng với 142 cộng với 142 hết 1 triệu 467k à, hết 1 triệu 467k à, bên trong này thả còn vô vài chục ca nữa nè Name ừ. same tính ra là một triệu rưỡi nè mùa này một triệu rưỡi một triệu rưỡi vật phẩm nè hiện tại đỡ một à, một triệu rưỡi vật phẩm mà nhân với giá khoảng 1.7 à, ở đầu server thua 1.7 về sau này khoảng hai ba ngày sau thì giảm không nói là một à, một triệu rưỡi đi cho một triệu rưỡi đi một triệu rưỡi vật phẩm nhân cho 1.7 thì sẽ hết là 2.550 kim anh em 2.550 kim tổng thợ ở mùa này thì cả hai người tốn hết gần tương đối 2.550 kim nhân cho giá under là 67.000 thì sẽ tốn 170 triệu nha năm 170 850 triệu đồng đó ở cái cái mùa này hết 170 triệu đồng hơn nè đó nên tại sao anh em cứ nghĩ đó là một những cái món trang sức cực phẩm này nọ anh em bãi sao giá cao này nọ thì thực sự là cũng vì cái tiền đưa top nó ra giá thôi nè chứ không ai ra giá cả không ai ra giá cả nè đó cho anh em xem không ai ra giá cả rồi rồi rồi chúng mình anh tùng chúng mình anh tùng nha anh tùng ơi nãy giờ đang giao lưu cho anh em youtube à. <laughs> hình trung tâm á rồi rồi đang anh Tùng ơi anh Tùng ơi lâu lâu rồi anh anh nhắn Zalo anh nhắn Zalo cho em á